sau một năm mình ờ, nuôi ờ, la hán thì cũng tới có lúc mình phải bảo trì tới lúc mình phải ờ, sửa chữa bể và tới lúc mình phải di ờ, di giờ bể có một cái công việc mình phải di giờ bể Đấy. thì đây là những cái ờ, sỏi mình mua nè rồi mình đầu mình lấy ra Đó, mình lấy ra rồi bể của mình á thì mình đã hút nước ra rồi đầu mình tới công dọn trong xịa công cái công đoạn là mình lấy ra hết lấy ra hết nào là dây điện nào là đèn đèn nè lọc nè lửa bạn thấy dơ không đó dơ không rửa thấm bỏ mua ống mới à, sủi vệ sinh phải lấy ra đó, lấy ra hết công đoạn phải lấy lấy ra vệ sinh toàn bộ xong rồi á mình sẽ thiết kế lại thì các bạn đón xem cái video kế tiếp của mình nha cái video mình sửa lại cho các bạn thì các bạn thấy thích thấy nó tiện nghi tiện lợi thì các bạn làm theo à, còn mấy bạn không thấy thì lương tiền lợi thì bạn chỉ coi xem cho vui thôi nha các bạn rồi chuẩn bị nha à, cái bể hai cái bể mỗi bể 50 này á cái lọc cái lọc ngoài này á nó chỉ là giải pháp tạm thời thôi chứ nó không thể nào là một cái lọc có thể là làm cho cái bể mình nó trong nó đẹp được phân cá còn ở dưới nguyên nó chỉ hút lên một phần nào thôi rồi nó còn thêm là nó mắc điện nó mà bị cúp điện hoặc là nước nó giật nước nó giật quá giật quá là nó sẽ không hút nước lên được à, bắt buộc mình phải chăm thêm và mình phải thay nước hàng ngày nếu các bạn là một chỗ ở các bạn là một cái phòng nhỏ phòng mướn thì nên 750 thì tôi nói là theo tôi đó nha theo riêng mình á thì nên à, không không làm được chỉ làm thủy sinh thôi tại vì thủy sinh là những con cá nhỏ còn con cá lớn như là hán cá dĩa là không thể nào được nha các bạn nó đi vệ sinh nó làm từ hụt nước ô đủ hết bắt buộc là một ngày hoặc ba bữa là mình phải thay nước chứ không thể nào mà cả tầng được nếu mà nước giật quá là nó sẽ bị à, không hút nước lên nó làm cho cái máy mình nó kêu lớn rất là lớn và mình ngày nào mình cũng phải kiểm tra cái máy hết cúp điện là có điện nó tắt luôn có điện lợ bắt buộc mình phải ngồi đó mình mồi nước nó bất tiện lắm các bạn bất tiện lắm cái lọc HPL 803 này nó bất tiện vô cùng chứ không thể nào mà nó sung sướng được sung xuống được các bạn nhớ kỹ nha Đó. và nó đóng rồng đủ thứ hết ý là mình ở đây là mình không xài không xài đèn luôn đó mà nó còn nó còn như vậy nữa nếu mà xài thêm đèn nữa thì thôi rồi nó khủng khiếp luôn Đấy, mình xài ánh sáng tự nhiên ánh sáng của mặt trời tự nhiên à, nó còn muốn nó còn muốn đục đục hơi nếu mà xài kiểu kia thôi là đầu cá mình nó ổn định đó bạn màu đầu à, còn cái ờ, cái đầu thì nó mình thì thay thấy nó sẽ từ từ nó hồi phục thôi chứ nó không có biết mình cũng không biết là nó sẽ không hồi phục nữa chắc nó không hồi phục đâu cậy mình nuôi nó khoảng hai ba năm mà mình thả nó xuống sông rồi mình nuôi cá mới nữa chứ mình không có nuôi ờ, mình không có nuôi ờ, lâu được nuôi lâu quá nó tình trạng nó chai cá hay là làm cho mình nó không đẹp tại con cá mình mua nó nó có 500k cho nên là nó không có được bền lâu các bạn có biết rồi thì tiền nào của nấy các bạn mua con cá một triệu đổ lên thì nó đẹp nó bự nó to nó đẹp còn cá 500 thì tôi riêng với bản thân của tôi bản thân riêng tôi thì tôi bị tình trạng vậy còn riêng mấy bạn mấy bạn nuôi mấy bạn không bị thì mấy bạn đừng có trách móc mình à, tôi nuôi tôi không bị anh nuôi anh bị anh cười mình cười mình mình cũng có gì đâu mà để mà cười các bạn cái việc cười thì đương nhiên rồi thì có người bóp up lên youtube thì cũng có người chê người khen vậy thôi cười thì mình vẫn chấp nhận sự thật chứ mình không thể nào mình không chấp nhận sự thật cười mình mình vẫn chịu thôi các bạn các bạn coi vui thôi mình up lên đây là à, mình làm mấy cái clip này mình up lên đây để mình à, tìm những cái người bạn đấy hoặc là mình nói chung là mình cũng muốn kiếm tiền từ youtube nhưng mà số của mình thì nó nó đen lắm các bạn ơi nói thiệt có người nhiều người thì người ta may mắn ta đặt kiếm tiền liền có nhiều người thì không như mình đi không may mắn mình làm cả năm rồi chưa bạc kiếm tiền đó, chuyện đó cái chuyện đó mình không biết thì chừng nào muốn bạc thì bạc còn không bạc mà bạc kiếm tiền được rồi thì cũng cũng không có đủ số vốn mình bỏ ra nữa <laughs> rồi thôi kệ 5 phút thôi đủ hai bạn chúc các bạn các bạn một ngày vui vẻ và dạ, cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình rồi hẹn gặp các bạn trong những video kế tiếp